Bà, bà, bà, bà, bà chủ Chúng tôi trở lại đây một đêm Một đêm mà thôi Chỗ này không phải khách điếm Chỗ này à, không phải khách điếm à Vậy là hát điếm sao Giống lắm Giống lắm Giống lắm Tôi thấy chúng ta không thích hợp ở đây Hay là mau đi thôi Đi đi đi đi đi Chỗ của tôi không phải hắc điếm gì cả Nửa đêm nửa hôm Muốn ở thì cứ ở Chỗ của tôi chỉ có hai phòng Đi theo tôi Được, không sao, không sao Chúng ta chỉ ở một đêm thôi Chỉ ở một đêm thôi mà, đúng không Đi thôi, đi thôi là Thúc, mình đi thôi Đi thôi Chính là chỗ này Đại nương Mấy phòng này đã ở đầy rồi sao Đã lâu rồi không có người ở Đại nương Xin hỏi Có đồ gì có thể ăn được không Còn một số bánh bao nguội Các người cần Tôi đi lấy cho các người Được Đi cả ngày Chúng tôi cũng đói lắm rồi Đa tạ Làm sao đây Bỏ đi bỏ đi Đi ngủ thôi Ngủ rồi sẽ không nghĩ gì nữa Đi đi đi đi đi Đi nhanh lên đi Cẩn thận một chút là mẹ hết hồn Con biết rồi Khách điếm này thật là âm u khủng khiếp Ngay cả bà chủ Cũng âm dương quái khí Đây rõ ràng là khách điếm sao Sao phòng khác Không có ai ở vậy Lạ Lạ thật đó con đừng tự mình dọa mình nữa Giả lại ngủ một đêm sẽ không sao đâu Ngủ một giấc tới trời sáng Mở mắt ra Thì chúng ta lên đường đúng không Không đúng Cách điểm này khẳng định có vấn đề Mẹ Con ngủ không được Mẹ Đến phiên mẹ ra tay rồi Đồ nhát gan Sợ sợ cái gì mà sợ đúng không không đáng sợ chút nào Không đáng sợ chút nào Lão La La Tối nay ông canh giữ một đêm dùm mẹ con tôi nha Bà nói cái gì Tôi không nghe thấy Lão La Thúi Tối nay canh giữ một đêm cho mọi người đi Không được Là bà dẫn chúng tôi tới đây Bà tự canh giữ đi Mẹ Mẹ khuyên ông ấy Là thúc chỉ nghe mẹ thôi Lão Lan Thúi Ông không nghĩ cho mẹ con tôi Ông cũng phải nghĩ cho thiếu gia nhà ông chứ An toàn của cậu ấy rất quan trọng Nếu nửa đêm có xài lan hổ báo gì ăn thịt cậu ấy Đừng nói nhảm Giả lại tôi không canh giữ đâu Ai sợ thì đừng ngủ Muốn canh thì tự canh đi Thật là Ông ăn gan báo rồi phải không Dám tạo phản à Xem ngày mai tôi làm sao trừng trị ông Mẹ Bớt giận đi Bớt giận đi mà Tức chết được Nào nào nào uống đi Không uống không uống Uống nhiều quá Phải đi nhà xí thì phiền phức lắm Đây là lý lẽ gì vậy Mẹ Mau đi ngủ đi Ngủ rồi thì không sợ gì nữa Được rồi được rồi Đi ngủ Đừng thổi mà Để lại chút ánh sáng sẽ dễ ngủ hơn Cũng trở thành thói quen từ hồi nào rồi Thật là Ngủ xích qua một chút đi Cũng không biết Dân Yên sao rồi Dân Yên à Bây giờ họ nhất định đang ngủ trên một cái giường rất lớn Rất lớn còn ngủ rất thoải mái nữa Mẹ Mẹ Nói chưa xong thì ngáy khò khò rồi Bỏ lại mình Mở mắt lo sợ Không sợ vâng, vâng, Không sợ vâng không sợ Dân Yên Tôi thấy tối nay cô không có ăn gì cả Tôi sợ cô đói Cố tình tới nhà bếp lấy chút điểm tâm cho cô quan trước đi Tôi ăn không nổi Dân Yên Tôi biết cô lo cho mẹ Nhưng cũng không thể không ăn gì Nếu cô không ăn làm hại sức khỏe Chỉ khiến tình trạng càng tệ hơn thôi Nè Cô ăn một chút đi Tôi thật sự không muốn ăn Dân Yên Hay vậy đi Tôi kể một câu chuyện vui cho cô nghe Có lẽ khi cô vui thì sẽ có khẩu vị Có chuyện gì vui đi Có rồi, tôi nghĩ ra được một chuyện rất vui, rất thú vị Tên một sách trần tam lục Lại thích lôi cặp đệ Còn đàn ông hơn đàn ông Còn thô lỗ hơn đàn ông Cô nó có mắc cười không Cái này có gì mắc cười Tôi cảm thấy Trần Tâm Lục là một người rất có mắt nhìn Nhìn ra được sự ngây thơ lương thiện của cặp đệ Tôi thật là ngốc mà Tôi quên mất Lô cặp đệ là tỷ mụ kết bái của cô Tôi ghét nhất là người nói xấu sau lưng người khác Quỳnh vốn không có tư cách phê bình cặp đệ Dân nghi ngạc tôi xin lỗi Quỳnh không hiểu khổ chút nào cả Tôi mệt rồi Quỳnh ra ngoài đi Ra ngoài Dân nghi ngạc à, cô đừng giận mà Không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa Cô ngủ sớm đi Dân nghiên Điểm tâm mà tôi mang cho cô nhớ phải ăn đó Mình thật là tên ngốc nhất Trên đời này Cũng không biết tên màu sắc đó đã ngủ chưa Có phải cũng sợ không ngủ được như mình không Hắn có la nhức đầu canh giữ Dĩ nhiên là không sợ rồi Mọt sách Mọt sách Trần Tam Lục Nhất định là giống như mẹ mình Ngủ như heo chết vậy Mình đã cố ý không uống trà rồi Sao còn muốn đi nhà xí chứ Mẹ mình nói Khi con người sợ Thì muốn đi nhà xí Thật là đúng mà Mẹ Mẹ Con muốn đi nhà xí Mẹ Không sợ Không sợ Nhà sĩ ở đâu vậy Mắc chết đi được Nhà sĩ à Cậu xin ngươi hãy xuất hiện đi Ta cảm ơn cả nhà ngươi Ta cảm ơn cả nhà ngươi Không lẽ là mình qua mắt sao Đừng tự dọa mình Nhất định là mình nhìn nhầm rồi Nhưng lúc nãy rõ ràng có cái bóng ma mà Đừng bắt tôi Tôi không có làm chuyện gì xấu á Đừng bắt tôi Tôi không có làm chuyện xấu Đừng bắt tôi Đừng bắt tôi mà Tôi không có làm chuyện xấu Đừng đuổi theo tôi Đừng đuổi theo tôi đừng đuổi theo tôi mà Không ra ngoài à Không có lệnh của ta Con không được rời khỏi nửa bước Đứng lên đi Con và ta không cần như vậy Có tin của Phúc soái không Tên tiểu tử không ra gì này Cả ngày chỉ biết theo đuổi cô nương múa hát Không hiểu tấm lòng của cha chút nào Có tin của tả phi không Con chắc chứ Những gì con nói đều là sự thật hả Không có gạt ta chứ Ta nghĩ con không dám đâu Con biết ta thích con ở điểm nào không Chính là cái miệng không biết nói của con <laughs> Vậy là Lưu Danh phái người đến trấn quan hỷ bảo vệ Trần Ánh Trúc sao Đi Thì dù lật tung cả trấn quan hỷ Cũng phải tìm được Trần Ánh Trúc ra đây cho ta Đại Đại nương Đại nương Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy Sao bà lại khiên cặp đệ nhà tôi vào phòng chứ Cặp đệ cô nương còn đang trung lên Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Hỏi bản thân cổ đi Căn nhà này Không bình thường Không bình thường à Lúc nãy con nhìn thấy Đáng sợ lắm Cặp đệ cô nương Có phải cô đi đường mệt mỏi Xuất hiện ảo giác gì không Phải đó Có phải không Là bà ấy Bà ấy cầm một con dao lớn Tôi cắt thịt không dùng dao Thì dùng cái gì Cái bà ấy cắt không phải là thịt heo Nhất định không phải là thịt heo Không phải thịt heo Vậy Vậy, vậy là thịt gì Không lẽ là Thịt người hả Là bánh bao thịt heo hàng thật Nhìn cho kỹ đi Thịt heo chính tông là thuốc. Cặp đệ à Cô dựa vào đâu nói Đây không phải là thịt heo Không biết nữa Hình như phải lại hình như không phải Lão là Rốt cuộc là chuyện gì Ông mau nói rõ đi Được rồi được rồi Cũng làm khổ cả đêm rồi Tôi đi ngủ bù đây La Thúc Rốt cuộc là chuyện gì Bánh bao thịt heo Bánh bao thịt heo chính tông là bánh bao nhân thịt heo Tiệm bánh bao thịt heo của tôi cũng không phải mở một hai ngày Tôi không dùng thịt heo, không lẽ còn kêu tôi dùng thịt khác sao? Tiểu cô nương, có phải cô coi kịch nhiều quá Nên bị ám ảnh không? Tập đệ, xem con kìa Nói gì vậy? Nhưng mà lúc nãy rõ ràng Con nhìn thấy ánh sáng chớp tắt mà Khi con mở mắt Thì nó biến mất con nhắm mắt lại mở mắt Thì nó lại sáng Tôi lấy danh nghĩa của mẹ tôi đảm bảo Tôi tuyệt đối không gạt người Nhà đầu thuốc lại lấy mẹ ra đảm bảo Hết chuyện rồi Hết chuyện rồi Ánh sáng chớp tác là gì chứ Ở đâu Nửa đêm thổi gió lớn Đèn trong phòng của tôi Tôi đốt rồi lại tắt Tắt rồi lại đốt Làm đi làm lại mấy lần Tiểu cô nương Có phải vì chuyện này không Cặp đệ cô nương Thì ra bóng ma mà cô thấy là cái này Không phải Không tin Tôi dẫn các người đi xem thử Lúc nãy tôi sợ đến không thể cử động Nó câu cổ của tôi Kéo chân của tôi Hại tôi Cũng sắp không thở nổi Sao vậy Sao vậy hả Chính là chỗ này Chính là chỗ này Cặp đại cô nương Cô đừng sợ Cô chỉ bị sợi dây thừng này tối chân lại Không có ai bắt cô cả Cô xem đi Con quay người lại xem đi Sao lại Sao lại như vậy Nha đầu thúi Nha đầu thúi Không phải con không sợ trời không sợ đất sao Sao hả Hôm nay lộ tẩy hết rồi Mẹ cũng bị con làm tới cả đêm không ngủ được Buồn ngủ chết đi được Là phải đi ngủ đây Thật là Ừ, Huynh đừng qua đây Tôi không muốn nói à? chuyện với Huynh <laughs> Được Lôi cặp đệ cô bị sao vậy Để Trần Tâm Lục nhìn thấy bộ dạng này của cô Có tin của Trần Ánh Trúc không? Chuyện của Trần Ánh Trúc bỏ qua một bên trước Ta muốn con lập tức giải quyết con của bà ấy Trần Tam Lục Thà là giết làm một trăm Cũng không thể bỏ sót một người Nếu Lưu Danh đã nói Con của Trần Ánh Trúc tên là Lưu Hàng Cưỡng còn Trần Ánh Trúc lại kiên trì nói con của bà ấy tên là Trần Tam Lục Vậy thì dứt khoát Giết hết tất cả Để tuyệt hậu hoạn Con lập tức dẫn người Đến trấn giảng bảo Bắt đầu điều tra từ tung tích của Trần Tam Lục Một khi phát hiện Giết chết không tha Trần Tam Lục và Trần Tam Lục Là tự ngươi nói cho ta biết hành tung của ngươi Ông trời định sẵn Ngươi phải mất mạng vì lưu gia Nè nè nè Ăn thử bánh bao của tôi đi Mọi người ăn đi Đừng khách sáo Ăn đi Thơm quá ừ. Nè ăn đi Cô xem ngon biết mấy Bánh bao vừa mới ra lò Quả thật là mỹ vị Thật sao Ngon thì ăn thêm đi Bánh bao này là bánh bao ngon nhất nhất nhất trong tất cả Các bánh bao mà tôi từng ăn cả đời đó Con nhà đầu thú này Cả đời con mới sống được có mấy năm Thật là khoa trương Mẹ không tin ngon như vậy đâu Thật sự rất ngon Ngon lắm Đại nương, bánh bao này thật là vào miệng còn thơm Đại nương, bánh bao này ngon như vậy theo lý nói à? Tiệm này nên đầy khách mới phải Sao mà chỉ có mấy người chúng tôi Có phải mua bán tệ không Đại nương Bà đừng trách Cặp đệ cô nương ăn nói ngay thẳng Nhưng mà không có ác ý gì đâu Không sao Tôi có thể gọi cô là cặp đệ không Tôi cũng có một đứa con gái cỡ như cô Tuổi tác cũng tương đương Tôi nhìn thấy cô vui mừng còn không kịp nữa Sao tôi lại giận chứ Nghe thấy không Đại nương rất thích tôi Huynh không cần xin lỗi giùm tôi Chỉ có một mình bà ở đây thôi sao Con gái bà lấy chồng rồi à Con gái tôi Nó chết rồi Xin lỗi nha Khách điếm này là tôi, Mạc Ly và cha nó cùng nhau kinh doanh. Hai năm trước cũng vào mùa mưa, nó và cha nó đến thị tập Trên đường trở về Không may bị lật xe Kết quả Nó và cha nó Đã chết đi như vậy Đại nương Mạc ly của tôi cũng giống như cô vậy Xinh đẹp Lương thiện Ấm áp cho nên tôi rất thích cô Đại nương Nếu bà không chê Tôi có thể là con gái của bà Thật sao Thật là hay quá Tôi có con gái rồi Tôi có con gái rồi Tránh ra đi Đại nương Bí quyết độc môn của bánh bao này là gì vậy Hai chữ Bí Phương Tươi mới Đại nương à Bà nói cho con biết đi Con rất muốn biết Lôi cặp đệ à Con có thấy ớn lạnh không Cũng mấy tuổi rồi còn giả làm con nít Con rất muốn biết Không sao không sao Đại nương thích lắm Hai chữ này là Là dùng tâm Dùng tâm Đây là bí phương của môn nào chứ Đại nương à Bà nhất định là sợ chúng tôi lén học nghề Nên cố ý không nói cho chúng tôi biết Các người xem Sáng nào tôi cũng mài dao Làm cho tới khi bánh bao ra lò Phải dùng trên 4 canh giờ 13 đạo công trình Nếu như trong đó có một đạo công trình nào có sơ sót Lười biến một chút Thì bánh bao này không còn mùi vị này nữa Đại nương nói rất có lý Không chỉ làm bánh bao, làm người cũng vậy Trên đời, chuyện gì cũng sợ hai chữ dùng tâm Chỉ cần dùng tâm thì không có vấn đề gì không giải quyết được Vậy tôi cũng muốn dùng tâm để học tri thức Lôi cặp đệ à Mặt trời mọc ở hướng Tây sao Con muốn học tri thức Mà mới tin đó Cô không cảm thấy khô khan buồn chán sao Không cảm thấy Là thúc không phải thuốc ở trên giang hồ có biệt hiệu là La Nhất Đao sao Vậy à, hãy sử dụng đao pháp của thuốc cho mọi người xem thử đi Được Vậy thì tôi sẽ lộ một tay cho mọi người xem Được đó, được đó Lợi hại thật Sư phụ à Người nhất định phải nhận đồ đệ này Đa pháp này con nhất định phải học Sư phụ à Người dạy con đi con nhất định sẽ dùng tâm mà học Người cô như tội nghiệp con đi Tội nghiệp con đi mà Lúc nãy còn đòi theo mình học Bây giờ Thấy cái này thì thay đổi rồi Các người cười cái gì Có thể chia sẻ với tại hạ không Quỳnh Thành Khỉ mũi trắng rồi Mạnh tử giết Quân tử phải tránh xa nhà bếp Là ý gì chứ Ý tức là nói quân tử thì nên tránh xa chỗ sát sinh nấu cơm một chút Tôi không đồng ý với cách nói này Tôi cảm thấy lời ông ấy nói không có lý chút nào Quả thực là lý luận hơi quá Cặp đệ cô nương cảm thấy đây là lý luận hơi quá Vậy thế nào mới gọi là đúng Huynh nghĩ xem Tôi và mẹ, hai người phụ nữ Cũng có thể hành tẩu giang hồ làm bảo tiêu Huynh và La Thúc Đường đường là hai nam tử hán Sao lại có thể không vào bếp chứ Nói trắng ra tức là Nếu phụ nữ đã có thể làm chuyện của đàn ông Tại sao đàn ông không thể học làm chuyện của phụ nữ chứ Có đúng không hả Đạo lý này Tam lục chưa từng nghe nói Nhưng nghĩ kỹ lại Cũng có lý lắm Sao hả Lời tôi nói Cũng đâu có thua gì ai đó nói có phải không Lôi cặp đệ à Con đừng nói bậy ở đây nữa Tới lúc đó Tất cả đàn ông đều sợ chạy chết Cả đời con cũng đừng hòng lấy chồng Mẹ à, Con cũng không còn nhỏ nữa Mẹ có thể đừng la con trước mặt nhiều người vậy không Phải đó Vẫn là cặp đệ nói đúng Nếu người nào bị những lời này làm sợ chảy hết Khẳng định không xứng với cặp đệ của chúng ta Người đó không thật lòng đâu Người có thể tán đồng giống như Trần Công Tử Mới là lương duyên Lôi cặp đệ Sao lại vậy chứ Không Tôi không đến tử trang đâu Tại sao vậy đại nương Bà không muốn sớm chút gặp lại con trai sao Tam lục đến tử trang gặp cha Sẽ lập tức về ngay Đây là lời hứa của mẹ con tôi trước khi đi Đại nương Nào Ăn chén cháo nóng cho ấm bụng đi Cảm ơn cô nương Đại nương Nếu đã xảy ra chuyện hôm qua Thì Trấn Quan Hỷ đã không còn an toàn nữa Tôi chết cũng không rời khỏi Trấn Quan Hỷ đâu Đại nương Bà hạ tất làm vậy làm gì Nếu tôi đến tủ trang Ác nhân đó Không phải sẽ đi theo sao Tới lúc đó Tam lục sẽ gặp nguy hiểm Tôi không thể làm vậy Tam lục có thể gọi bà một tiếng nè Thật là hạnh phúc Xả phi Sao cậu lại cứu tôi Cậu đã biết được cái gì Đại nương Bà đừng sốt ruột Điều dưỡng sức khỏe cho tốt Cái khác Sau này hãy nói Tôi có thể không sốt ruột sao Tam lục Sống hay chết Tôi cũng không biết Tôi có thể không sốt ruột sao Đại nương Tôi cũng không biết Huynh không biết Hay là không muốn tin Sở Nguyệt Đại Hiệp Tôi cầu xin cậu Đại nương Đại nương à Đại nương à bà làm gì vậy Bà làm vậy tôi sẽ tổn thọ đó Đều tại tôi không tốt Đều tại tôi không tốt Là tôi kêu tam lục nhận tổ quy tông Là tôi không tốt Là tôi không tốt Đại nương Bà yên tâm Tam lục không sao Tất cả đều rất tốt Cô quen tam lục à Phải Tôi vừa mới chia tay với họ Tam Lục đang trên đường với một đám bạn bè Không có chuyện gì cả Thật sao Thật mà Đại nương Bây giờ mà Tam Lục lo lắng nhất Không yên tâm nhất chính là bà Cho nên bà phải chăm sóc tốt cho mình Đợi huynh ấy về đây đoàn tụ với bà Có được không Đại nương Nếu bà kiên trì không đến tửu trang Chúng tôi cũng không miễn cưỡng bà Nhưng căn nhà này Không thể ở lại nữa Chúng ta phải tìm một chỗ khác Nhưng mà Tôi không còn chỗ nào khác để đi Nếu bà chịu tin tôi Thì để tôi sắp xếp cho Cảm ơn cô nương Cô và Tạ Phi đều là người tốt Nào đại nương Ăn chén cháo cho ấm bụng đi Cảm ơn Chúng ta lãng phí nhiều lương thực của đại nương như vậy Quả thật là tội lỗi Mà phụ giúp đi Đại nương còn đang đợi liệu làm loại bánh thứ hai đó Quỳnh tìm bên đó Tôi tìm bên này Hy vọng là thành thúc Còn mẹ tôi đừng ở nhà bếp làm hỏng chuyện nữa Biết ừ. trước nhiều như vậy Thì nên hỏi đại nương Nguyên liệu đỡ đâu Ở đó Việc nạn ngọc này để tôi làm cho Cặp đệ cô nương Nhớ đỡ tôi nha Dạ. Yên tâm đi không thành vấn đề Cao chừng này Chắc không sao đâu Cẩn thận đó Đỡ tôi với giữ chặt đó Không phải hũ này Hũ đó, hũ đó, hũ bên trái đó Sao vậy? Không sao chứ Cái gì đang quay vậy? đại công cáo thành Bà sững bánh bao này Nhìn sao đã biết với ai gói rồi Cười cái gì Lão là thúi Ông thật là dùng tâm đó Gói bánh bao xấu như vậy làm sao mà bán được chứ Bán không được Tôi tự ăn hết thì được rồi Phải Ăn nhẹn chết là chuyện nhỏ Phá hỏng bản hiệu của đại nương là chuyện lớn Không sao không sao Bánh bao của tôi Chú trọng khẩu cảm Hình dạng không sao đâu Có nghe không Bánh bao cũng như con người vậy Nội hàm càng quan trọng hơn bề ngoài Phải Nội hàm quan trọng hơn bề ngoài Nhưng có những người vừa không có nội hàm cũng không có bề ngoài Giống như bánh bao vậy Bánh bao cỏ Bà, bà nói bánh bao cỏ Ông đừng có thiêu qua sao hả Được rồi được rồi Vẫn là thiếu gia nhà tôi nói hay Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi nhất Xin lỗi nha Tôi không có coi bà là phụ nữ Ông nói cái gì Tôi không có ý này đâu Ý tôi nói Tôi quên bà cũng là phụ nữ Ông Ông Lão la thúi Đừng hồng chạy Bánh bao cỏ Bánh bao hồ đồ Tôi chọi Chọi Chọi Tôi chém không Đổi cái lớn hơn Tôi chém cái lão già chết tiệt này Tôi chém Tôi chém Chém chết lão già chết tiệt này Được rồi Được rồi mà Được rồi Được rồi Tôi chém Hôm nay thật là thảm Chuyện xui xẻo của cả đời Đều gặp trong ngày hôm nay Thành thật xin lỗi Không sao không sao Nhưng lúc nãy Huynh sao vậy Sao đột nhiên lại té từ trên đó xuống Tôi từ 第一眼见就被你吸引，上天注定了我们是敌人，是无可改。 我们注定今生就无缘了吗？为什么？对的，无半点差别。楚玉，我想失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。吉弟，吉弟，吉弟，你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说。兄弟。 福帅，我求求你不要这样的惩罚我了，好吗？雨夜，对不起。你给我挺住！福帅，这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师父，主人，我什么都没有。陈三娘，我只喜欢你，我也要你只喜欢我。 哇！我中了！大早花生啊，是要早生贵子。小天爷，没看见没看见啊！云烨，我这一辈子都不会再错过你。楚月大姐，左飞大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。